Người đàn ông cầm cây gậy thép Tác giả Odin Austin Stoffer 1. Cây súng trong tay hắn chỉ là một công cụ Nhưng được chế tác thật hoàn hảo Sắc vàng khắc trên nền kim loại màu xanh đen Viết lên tên người thợ rèn Niềm kiêu hãnh và sự tự tin của kẻ làm ra nó Không phải đồ pin tower Những thứ lè loẹt có hoạt động nhờ chút xíu ma thuật chỗ đấy Đây là tạo vật của một bậc thầy thực thụ Dòng chảy ma thuật khẽ đập bên trong phần lõi đồng đôi của nó Hắn lau chùi bằng súng lần thứ tư, hắn không thể chắc rằng nó sạch bóng cho tới khi lau chùi đủ 4 lần. Chẳng cần biết, hắn còn chưa dùng đến nó. Chẳng cần biết, hắn sẽ chỉ xếp gọn nó trong que túi dưới giường. Hắn không thể ngừng tay cho tới khi chắc rằng nó sạch bóng. Và hắn không thể chắc chắn cho tới khi lau chùi đủ 4 lần. Dù sao thì cũng sạch rồi, một lần là sạch. Khẩu súng sạch bóng và tuyệt đẹp, mấy ông chủ mới cũng thật hào phóng. Nhưng một họa sĩ tuyển nghệ lại không xứng đáng có được cây cọ tuyệt mỹ sao? Tầm vóc và sự chuẩn xác của món vũ khí mới này khiến tác phẩm hắn dùng dao thực hiện trước đây thật không đáng kể. Hắn chỉ mất vài tuần để hiểu rõ cơ chế bắn, nhưng phải mất nhiều tháng trời để chuyển đổi kỹ thuật từ thép lạnh sang nhiệt hỏa. Khẩu súng có 4 viên đạn, mỗi viên đều thấm đẫm năng lượng ma thuật, mỗi viên đều hoàn mỹ như lưỡi kiếm của một thầy tu Lát Mỗi viên là thuốc vẽ cho nghệ thuật của hắn tuôn chảy, mỗi viên là một kế tác, nó không chỉ cắt rời thân thể, nó sắp xếp lại Buổi diễn tập ở thị trấn đã cho thấy tiềm năng của khẩu súng, mấy ông chủ mới rất hài lòng trước cách mọi người tiếp nhận tác phẩm đó. Hắn đã hoàn tất việc đánh bóng, nhưng sự cám dỗ của khẩu súng trên tay quá lớn. Dù biết là không nên, hắn vẫn mở bộ đồ da liền thân màu đen ra. Đầu ngón tay hắn lướt trên bề mặt nhẵn nhụi, cảm giác trơn bóng đẩy nhanh nhịp độ hô hấp. Hắn cầm lấy chiếc mặt nạ có chặt, rồi không thể kiềm chế mà mang nó vào. Nó che đi mắt phải và miệng của gã. Nó ẩn giấu hơi thở và loại bỏ nhận thức về chiều sâu trong hắn thật thích thú. Hắn đang mặc giáp vai thì quả trương xuống dưới bậc thang dẫn lên phòng kêu khẽ. Hắn nhanh chóng cất vũ khí và tháo mặt nạ. Xin chào, cô hồ hỏi từ bên kia cánh cửa. Giọng cô ta du dương, cậu nhớ tới một nơi cách thị trấn rất xa về phía nam. Cô đã làm điều ta bảo chưa? Hắn nói. Rồi thưa ngài, cứ bốn thước một lồng đèn trắng, 16 thước một lồng đèn đỏ. Vậy tao bắt đầu được rồi Khadajihin mở tung cửa phòng Cô gái trợn mắt nhìn hắn bước ra ngoài Trông mình ra sao Jihin biết rõ chứ Nếu là ngày thường thì hắn đã có chút dằn vặt vì tự ghê tởm bản thân Nhưng hôm nay là ngày biểu diễn Hôm nay Khadajihin mang bộ dáng cao gầy và thanh nhã Thong dong đi ra ngoài với cây gậy trống trong tay Hắn bị gù Và tờ máu choàng dường như đao phủ lên một khối dị dạng trên vai hắn nhưng những bước đi sải đầy khoan tay lại gây ấn tượng trái ngược Hắn gõ mạnh cây gậy khi đi ngang qua cửa sổ Theo đúng nhịp điệu Ba nhẹ rồi một mạnh Ánh vàng lóe lên Áo tròn khép tung bay Và viên đá quý nơi cổ hắn lấp lánh dưới mặt trời Cái, cái, cái gì thế ạ? Cô hầu chỉ vào vai Jihin Jihin ngừng lại một chút để ngắm nghía khuôn mặt bầu bĩnh của cô gái Nó tròn trịa và cân sừng Một thiết kế tẻ ngắt và dễ đoán nếu bị lột đi thì sẽ thành một tấm mặt nạ kinh hoàng đây. Cái đó dành hút cao trào cười ngạc. Khadaji đáp. Từ cửa sổ nữ quan hắn bao quát được phần còn lại của thị trấn trong thung lũng phía dưới. Buổi biểu diễn thật phi thường, nhưng còn nhiều việc cần phải làm lắm. Đến tối, viên hội đồng sẽ quay lại. Tới giờ, mọi kế hoạch riêng vạch ra cho đêm nay dường như đều thiếu cảm hứng quá. Tôi mang ít hoa để cắm trong phòng ngài. Cô gái đi ngang qua hắn. Lẽ ra, hắn có thể bảo ai khác đi treo lục đèn, nhưng hắn không làm vậy. Lẽ ra, hắn có thể thay quần áo trước khi mặc rồi, nhưng hắn không làm vậy. Giờ, cô ta đã thấy Karaji trong bộ cánh trang trọng nhất. Nguồn cảm hứng của hắn giờ hiển nhiên quá rồi. Nó đã được tiền định. Chẳng bao giờ ta có thể lựa chọn. Chẳng có lối nào đưa ta thoát khỏi nghệ thuật hắn sẽ phải khiến khuôn mặt cô hầu thú vị hơn nữa. Hồi 2 Miếng thịt lợn tầm bắn lấp lánh giữa bát canh ngũ vị. mùi thơm mời gọi sen, nhưng anh vẫn đặt thìa sang một bên. Cô phục vụ mỉm cười và gật đầu đồng tình trước khi rời đi. Mỡ chưa tan hết trong nước canh. Tất nhiên, nó đã tuyệt hảo rồi, nhưng chỉ trong lát nữa thôi, vị ngon sẽ đạt đỉnh điểm. Kiên nhẫn Sen ngắm nhìn bên trong quán vách đá trắng, người ta dễ nhầm tưởng là nó đơn giản và thô cạch. Những thợ dệt gỗ quả là kỳ công, họ chỉ bỏ đi vỏ cây và những cành lá ở chỗ thật cần thiết. Ngọn nến trên bàn xe rung rinh bất thường, anh lùi ra sau, rút thanh kiếm giấu trong áo ra. Tám đệ tử của ngươi đi khẽ như bà chửa vậy, anh nói. Tuyết bước vào quán, chỉ có một mình và ăn mặc như lái buôn. Hắn lướt qua cô phục vụ, rồi xuống cách đó ba bàn từng thấp ra thớ thịt trong xe thôi thúc anh lao tới kẻ thù để rửa hận cho cha. Nhưng đó không phải con đường của Hoàng Hôn. Anh tích tâm lại khi nhận ra khoảng cách là quá xa, dù chỉ tính theo chiều dài ngón trỏ. Sen nhìn Z, chờ đợi một nụ cười khoái trá từ hắn. Nhưng không, đối thủ của anh thở dài, nước da nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng. Bao năm rồi, ta đã đợi. Sen lên tiếng. Ta tính sai khoảng cách hả? Z ở ngoài dù đầu có rơi xuống ta vẫn sẽ tiến lại vào vùng kiểm. sen tiếp tục bước một chân ra sau dậm lên sàn xét cách anh 10 bước vào một ngón tay rưỡi con đường ngươi đi gần với ta hơn lý tưởng của cha ngươi thật yếu nhược Lonia không còn chịu nổi nó nữa Seth nói hắn tựa vào ghế giữ mình vừa đúng ngoài tầm xem tung được sát chiêu ta biết đó là điều ta không thể khiến ngươi hiểu nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội báo thủ Sen nhích lại gần mép ghế Ta không hành động để báo thù Người phá vỡ sự cân bằng Người phải đền tội vì điều đó Ác quỷ hoàng kim là trốn thoát Z chỉ nói có vậy Không thể nào Sen cảm thấy lông ngực trống rỗng Thắng lợi vĩ đại nhất của cha ngươi Và giờ lại một lần nữa Lòng cha ẩn ngỡ ngẩn đã là fan ố đi di sản của ông Z lắc đầu Ngươi biết cái Thứ đó thì làm được những gì Jet dựa lên bàn Vừa đúng tầm của Sam Cố ý để lộ cổ Và ngươi biết Chúng ta là hai người duy nhất đủ sức trở lại gần ngày ngăn hắn Sam vẫn nhớ lần đầu trông thấy thi thể một nạn nhân của Khadaji khét tiếng Ký ức đó khiến anh nổi da gà và nghiến chặt Chỉ cha anh đủ mạnh mẽ để tin vào công lý khoan hồng Ngày hôm ấy Có gì đó trong Sam thay đổi Có gì đó trong Z dạ dỡ Giờ con quái vật đã trả lại Xe đặt kiếm lên bàn Anh nhìn xuống bát canh hoàn hảo trước mặt Những giọt mỡ long lanh đầy quyến rũ Nhưng anh chẳng còn thấy đói nữa Hồi ba. Chưa thấy dấu hiệu của Z Chán thật, quá sức chán Gã hẳn đã đi tìm ông bạn cũ rồi Rất có thể Z đang ẩn nấp và theo dõi di Jihi cẩn trọng di Jihi đứng lên cầu tàu Ngoái nhìn con thuyền ngoại quốc Thủy triều đang lên Một chốc nữa là con thuyền sẽ rời đi Hắn phải sớm quay lại nếu định biểu diễn ở Zhao tháng tới nguy cơ chống chất nguy cơ. Hắn rực lại, ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trong vũng nước. Một thương nhân già dáng vẻ lo lắng ngó lại hắn. Nhiều năm tập diễn xuất kết hợp cùng với huấn luyện võ thuật đã giúp hắn hoàn toàn kiểm soát được các cơ trên mặt. Đây là một khuôn mặt phổ thông với biểu cảm chẳng có gì khác thường. Di đi lên đồi, dễ dàng trà trộn vào đám đông. Hắn kiểm tra chỗ lồng đèn trắng treo phía trên, thầm đếm khoảng cách. Nếu Z xuất hiện, hắn sẽ cần đến chúng Hắn liếc qua mấy bột hỏa lựa quán trên đỉnh đồi, nơi hàng dầu bẫy, một dàn lưỡi thép bài sắc tạo hình như cánh hoa. Chúng bảo vệ đường lui của hắn phòng trường hợp có trục trặc. Hắn mường tượng cảnh kim loại cắt xuyên qua đám đông và phun máu đỏ lên. Những bức tường sơn xanh mới tinh của nhà, cám dỗ làm sao. Hắn đang chen lấn qua đám đông thì nghe trưởng làng nói với Sen. Tại sao tên ác quỷ đã tấn công cô ấy và viên hội đồng? Sen khoác bộ lồn lam quen thuộc không đáp lời một bồn đồ cô khác, cô gái trẻ tên Akali đứng cạnh sen. Cô ta bước tới cửa và lựa quán. Khờ! Sen chặn cô ta. Điều gì khiến anh nghĩ em chưa rõ ràng?" Akali hỏi. Vì anh cũng vậy khi anh ở tuổi em. Đúng lúc đó, một lính gác lọ chọn đi ra, mặt tái nhợt. Người cô ấy, nó, nó. Bước được vài bước, anh ta đổ gục vì kinh hoàng. Đứng dựa vào bức tường tít đằng xa, ông chủ quán rượu bật cười. Rồi lão bắt đầu khóc lóc Khuôn mặt đầy điên loạn Hắn thấy rồi Hắn đã thấy bông hoa <laughs> Không ai thấy tác phẩm của Kanazuhi mà quên đi được Xen chăm chú nhìn mặt những người đang đứng xem Thông minh gì hình như vậy trước khi hòa và đám đông Trên đường đi ra thuyền Hắn kiểm tra từng mái nhà tìm dấu hiệu của Z Không thoát đi đâu được Dù đi chung hay tách lẻ Z và Sen sẽ lần theo các manh mối mà hắn để lại Các manh mối dẫn bọn chúng về với hội khai hoa với với quan ảnh dây âm khi cùng đường bọn chúng sẽ một lần nữa phải chung tay phối hợp sẽ như lại hồi chúng còn trẻ túm tụng với nhau vì kinh hãi chỉ khi đó Harajehi mới lộ diện và mở màn kiệt tác thực sự của hắn Cảm ơn các bạn đã nghe hết câu chuyện về Khanazihin, người đàn ông cầm cây kệ thép. Nếu các bạn muốn nghe thêm những câu chuyện khác của những tướng khác trong liên hình thoại thì hãy ấn like và comment phía dưới. Còn nếu các bạn muốn đọc thêm những câu chuyện khác thì link mình sẽ để trong phần mô tả tạm biệt các bạn mình sẽ quay trở lại